chào tất cả anh em nhé chào mừng anh em quay trở lại với xem cờ bóng là có tiền của mình à, ngày hôm qua mình có lên cho anh em đó là trận đấu giữa con và Leverkusen cũng như là trận đấu giữa Manchester City và Chelsea trận đấu giữa Manchester City và Chelsea là trận đấu thuộc uh, cúp liên đoàn Anh anh em nhé và ngày hôm qua thì Manchester City chiến thắng Chelsea với tỷ số là 2-0 thì anh em chúng ta không ăn kèo chấp nhưng mà chúng ta vẫn ăn được cái kèo xỉu của trận anh em và trận đấu giữa con và Leverkusen thì anh em chúng ta bú được cái kèo đó là Leverkusen được chấp 0.25 cũng như là hòa cái kèo xỉu 3 mình có lên cho anh em trên kênh rồi không thì một lần nữa chúc mừng anh tất cả anh em trong nhóm cũng như là tất cả anh em trên kênh ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng được những cái mã kèo mà mình đã đẩy lên cho anh em à, quay trở lại ngày hôm nay thì uh, không có hết hết một loạt trận vào sáng sáng sớm rồi thì chúng ta sẽ đến vào những loạt trận vào sáng sớm ngày mai à, trận đấu vào lượt trận giờ sáng sáng ngày mai à, La Liga Serie A sẽ tổng cộng là 5 trận đấu và à, có sự xuất hiện của Real Madrid cũng như là Juventus đến với trận đấu giữa Real Madrid trước đây Real Madrid gặp uh, Cadiz trận đấu này thì uh, sẽ Real sẽ đón tiếp Cadiz trên sân Bernabeu và đội hình hiện tại của Real Madrid đó là 4-3-3 Ờ, nói một chút đi thật sự mà nói thì uh, riêng về đội hình của Real Madrid đấy thì đang tập trung rất nhiều những cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia uh, gần như là 100% đội hình chính của họ là đều đá cho đội tuyển quốc gia chỉ có trừ uh, uh, Tramendi đúng không? Tramendi Tramendi thì không phải là uh, thuộc đội hình chính của đội hình Pháp đó còn lại thì cầu thủ nào cũng là cầu thủ thuộc đội hình chính hết quay trở lại thì uh, Cardiff trận đấu này họ đến làm khách trên sân của Real Madrid với sơ đồ chiến thuật là 353 tuy nhiên thì thật sự mà nói thì họ đang thiếu hụt trầm trọng về mặt lực lượng khi mà có một loạt những cầu thủ chấn thương cũng như là Luis Hernandez đang ờ, bị cấm thi đấu do dính nhiều số thẻ quy định anh em kèo hiện tại đang là Real chấp 2 và cái tài đang là ở mức 3 hòa, tài thẻ là 4.5 và tài góc là 9.5. Kèo tài góc uh, kèo tài thẻ này mình nghĩ rằng là anh em chúng ta nên đi siêu một trận đấu như thế này cũng, cũng như là đã gần sát với World Cup rồi sẽ chắc chắn rằng các cầu thủ sẽ phải uh, giữ chân đúng không để phục vụ cho đội tuyển quốc gia hơn so với việc là bây giờ là cống hiến cho câu lạc bộ chúng ta cũng phải đặt à, gọi là những cái mục tiêu lớn hơn cho cho các cầu thủ đó hiện tại thì Real Madrid đang uh, thua Barcelona với 5 điểm khi mà Barcelona trong vòng này họ cũng đã chiến thắng có một chiến thắng rồi và đã có 37 điểm cách Real Madrid là 32 điểm còn đối với Cardiff, đối thủ của Real Madrid trong trận đấu này họ đang ở đội bóng ba đội bóng cầm đèn đỏ. Sau 13 vòng đấu họ chỉ kiếm được 11 điểm và ghi 8 bàn thì thủng lưới 24 bàn thôi. Đấy. Thì thủng lưới tới 24 bàn rồi. Tuy nhiên thì Real Madrid uh, trong những trận đấu vừa qua thì họ có phong độ không được tốt nhưng mà trận đấu trong vòng vừa rồi Real Madrid để thua Vallecano với tỷ số là 3-2 à, Tuy nhiên thì đó là một trận đấu ở trên sân khách và Real Madrid trong năm nay thì họ đang thi đấu ở trên sân nhà rất tốt đang bất bại ở trên sân nhà anh em còn đối với Cardiff thì sao Cardiff phong độ ở trên sân khách của Cardiff không được tốt khi mà từ đầu mùa giải đến bây giờ thì Cardiff đi làm khách trên sân của các đối thủ thì cũng khá là chật vật Ờ, rất nhiều trận thua rồi chúng ta cũng không cần phải liệt kê quá nhiều với một đội bóng như là Cardiff đúng không uh, so sánh một chút về uh, lịch sử đi trong 3 trận đấu gần đây nhất hai đội bóng gặp nhau thì Real Madrid chiến thắng 1 và để hòa hai trận đấu đây cũng là một trong những số liệu mà anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào các đội khách trong trận đấu này đúng không vì uh, ba trận đấu mà Cardiff cũng cầm hòa được Real Madrid đến tận hai trận rồi tuy nhiên thì uh, với việc là bây giờ cũng các cầu thủ các cầu thủ anh em nhá các cầu thủ ví dụ như là Chouameni, Van Verde cũng như là các cầu thủ như là Rodrigo đúng không thì đều phải thể hiện mình để có thể có một suất đá chính ở World Cup cho đội tuyển quốc gia. À, đối với Rodrigo ở đội tuyển quốc gia Brazil thì ở vị trí của anh thì có rất nhiều những cầu thủ có thể thay thế, ví dụ như là Anthony đang đá cho Manchester City, à, Manchester United cũng khá hay. À, ờ, Richarlison thì chấn thương rồi cũng không biết là có phục vụ cho đội tuyển quốc gia hay không Tuy nhiên thì vị trí của Rodrigo thì vẫn có rất nhiều những cầu thủ khác nữa Đấy, không chỉ là mỗi Rodrigo không Cái kèo chấp 2 Kèo chấp 2 Cũng như là cái tài 3 Mình nghĩ rằng trận đấu này anh em chúng ta có thể đi cái kèo chấp Real được Đi cái kèo chấp Real anh em nhé Có thể đi cái kèo chấp Real Cũng như là đi cái cái xỉu thẻ Xỉu thẻ hiện tại đang là 4.5 Kèo chấp Real chấp 2 anh em Chấp 2 Real chấp 2 và xỉu thẻ anh em nhé